Rồi, tiếp theo qua đại chiến Lulu. Ok, chúng ta tiến đến ải Lulu the Fest so, so, Stress. Pháp sư Lulu. Ok, Trevor. đánh với iPad là tao đánh kiểu gì nha, Round start creator Spitting Blade at Hand Nhéo cứ nhìn Silver trên, Mình nghĩ cứ thấy một cộng một này <coughs> là mình lấy thôi Còn mấy kia đọc đéo hiểu Aspiring Student Tao được có một một máu Ok, bài khá được Bài dinh là bài bào trụ Cứ thả một con lên bàn là Là một Mất một máu trụ ba nữa vào trụ tiếp nó đéo không được đây đập đây đập nhau đây uầy con này đập còn được tăng đam ạ máu nó không mất thì thôi còn được tăng đam ạ à. bều rồi ôi bài nó còn chưa được vào thì làm sao mà đỡ được đây ôi Dân chơi production đấy rồi con này yếu ấy, chưa có đồ Bỏ đi Nè, <coughs> con này vào phát được hai con Thì bố mới bắn hạ một con đi Làm gì nhau được chưa? Cay không? Cay chưa? Cua luôn Thua luôn luôn gì nữa Mấy ai đâu, mấy ai chỉ con follow không tầm nhìn à Grid and copy cap hand are the same Cặp này có vẻ hợp lý đấy uh, Start career shifting arm and dedication in hand phát nào poison đéo chơi Ra Stun. hmm. nên đi ải poison hay ải stun được nhỉ poison được heal <coughs> này được tiền mình ải stun đi hết ải độc ạ Got nightmares in my head, I fear The thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature yeah, bỏ đi xong vẫn ra Thề Bài phía chập bướm Ôi, Cái này khỏe này Cái đồ khỏe vẫn bêu, Đấm luôn như nữa Ui, stun mình luôn Chơi bời kỳ cục vậy un with bar all this power yeah. Dạ. Trời ơi Stun người ta xong Uầy wow. À đấy cứ một phát là stun con mới à khỏe vào tầm này đéo cần gì ẩn thân chi thuật nhỉ Bỏ này đi chơi quang minh chính đại không cần ẩn thân chi thuật Đỡ ờ, hộ Thua luôn chưa Sambai à Stun Hỏ vạch they Hay là đánh nhanh thắng nhanh này. Không cần suy nghĩ. Mm. I'm so obscure. Wow. Khi bạn stun Recall tăng cộng 2 đam luôn Này có đồ cộng 2 máu nữa Ồ khỏe hết đấy chứ Còn rẻ nữa Múc luôn luôn này <clears throat> được trăm tiền đập luôn ngải này bỏ luôn hai dân chơi này Rồi, ok, ngon quá đẹp con này hiện tại mới có một đồ lá này mình nghĩ chưa cần đâu à sau cái nền à ngon đi chứ đập phát bay ba máu nó rồi là sau dinh cái nền cái nền trước chứ đúng không cái này này này lên cấp Đấy, lá này to ngon này <clears throat> Trời ơi lên năm màu luôn Lại còn dùng cái chiêu gì phát nữa mới tăng nam này Khi mà stun với cả ấy tăng nam này <clears throat> Phải cứ nhét mẹ uh, ờ, quân ấy nó vào thôi Ôi thả bay mẹ hai máu luôn oh Hai con này thì chống thế đéo được Chống hộ Chống um, hộ ui yếu thế bài bạn yếu quá bạn ơi Đâu, thử nghiệm con này bỏ vào bàn này nó vừa búp cái gì này à một tầm nhìn à ok cho bạn đánh này búp gì Thử xem cái này búp gì Hóa chó à Có mít Trụ bên kia hết máu nhanh đấy Còn chưa hiểu tác dụng của, của mấy lá kia để làm gì cơ <clears throat> Bài mới quá Bài canon mới quá Chưa hiểu uhm. Cái này hơi yếu nhỉ À búp này <clears throat> bộ này mới quá Không thể hiểu được à, Mua gì đây Cái này là cái gì Con này cũng mới à Thủng dinh Xẹt thôi à, ừ. Nhưng con này hơi yếu nhở Yếu không ta hai công ba máu Mình mất 4 mana liền Ui, quả búp này hợp lý này Mua Ôi, lá này đéo biết có tác dụng gì không Chúng nó như biểu vậy, đéo mua Switch Lulu chủng cuối à Switch chỉ là ờ, thằng đệ thôi à? Chưa hiểu lá này nó búp gì Chú đi Là đến round 4 mana đâu mà Cứ xa nhỉ lắp được vào này à ấy à chọc được láo mình luôn muốn nạn hai ba ba hai đúng vậy cầu thương chơi mẹ luôn đi nó ép mày nữa. không nó có cái cái cái cái nó có cái tàng hình invi để sang rao nó công khá khó chơi ấy à invi thiếp à này à invi à ấy à khá đấy nhở bố mày không đập thì làm sao Càng đấy à, con kia mất luôn rồi ngon con đi đi được một mỗi một round Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time thì nó cứ có lá triệu hồi mẹ nó lượt vậy triệu hồi ảo rượu vậy đây bây giờ dám ra đối đầu với tao một thằng ra đây đập chết từng thằng luôn chết mẹ rồi đéo đủ bài đỡ rồi Anh dùng để làm gì nhỉ? Chết mẹ mày đi Hỏi lên chưa? Ok chơi <clears throat> Ô, bắt cóc con kia đi luôn à Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh Bắt cóc con kia À Thế luôn một lá len với một lá của nó phải bắt cóc Thì mình đang thủ đúng không? toàn chơi Invi Toàn triệu hồi mấy lá Invi ra anh Vi dùng một lần Đập là mất Công Cái gì ấy Hiện tượng gì vừa xảy ra đấy Úp cho nàng mạnh lên như mà nữa Ôi rồi ôi luôn mà rất tiếc bạn không còn cơ hội rồi chỉ có quyền bỏ ra ba con đánh nhau với tôi thôi bliss I'm feeling hella reckless Cashing all my checks Rich Mickey's on my neck Shit, she's on the offensive I do not know my set list Still I'm gonna get it Yeah, I have a death wish Live until I'm breathless I'ma stay progressive She gon' stay obsessive Life is so expensive Do everything excessive I think my brain's defective Reattack ah Can't think when she's aggressive <clears throat> Yeah She snuck into my section Ở trong khá khó đấy keeping her pad and her pen in her lap She been so Ooh, bad yeah. with the men in her past. Now she just want the professor so bad I'll give her lessons that she never had Like taking her freshman and teaching her math I'll keep her guessing until she a grad thế À attack said she'll bring her best friend No way Đâu giờ? À Quả Apple Island này nó tự ra một, một con à Ngon này Ờ, sao nó không tông con này nó đi đánh nó con này nhỉ? Con này con triệu hồi ra mà. Nó đi đỡ này làm gì ta? đánh vào con này là mình chết mất con này rồi ọp cái nồi chết cũ nó đi nó đỡ phải công khỏe Khỏe thực sự Tuyệt luôn cầu nó này Ngoài này có chơi Invi nào đâu Đồ cho cái nén, còn đồ cả công và thủ Còn lấy máu hơi giấy Tăng thêm một máu là là ổn hơn bao nhiêu đấy Ui hết đi Uống hết những gì mình có đi Gương này Ôi, chết rồi, chọn nhầm bên rồi bên shop làm gì khi mà mình Tiêu hết mẹ tiền rồi tiêu hết mẹ tiền ở, ở shop đầu này rồi ui còn khỏe phết đấy bảy năm luôn ạ ngon <clears throat> bỏ đã rồi đổ này vào ngon hơn <clears throat> ui triệu hồi ra lá này luôn ạ có lính đi kèm à, đẹp trai Rico đổi len thôi đổi một con bò một con mình vào là bò một con nó vào nhau không tác dụng mấy ấy à nó là khỏe vậy mình có triệu hồi ra thêm được một con này không nhỉ một con lính cát không nhỉ con này ra đỡ Đấy rồi Đó chơi đi ơ, à, Thế là nó nó bắt buộc phải phải phải, phải thủ con lính cát Thế nó không đánh con mình Ngon Ngon mãi nồi Lá này ngon đấy nhở Ui được đây Lá Asia này bắn chết con này đi thôi Xong rồi bài cũ Ơ <coughs> Chết mẹ e, nó có khiến Trời ơi À <coughs> Nó khiên bắn không chết mày luôn một máu à em trời đấy máu thì chơi chết rồi ấy không ra đỡ luôn ạ à. dành mới cay chứ chết rồi chợ nó bào máu mình mình cứ phải lấy có nhiều con nhỏ nhỏ vào để ấy mới được Nếu được rồi, đánh ngay thua đấy Đánh hơi hơi hợt rồi Không kịp bào máu, nó đập chết đấy listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed Một lá vào là một lần nổ Một lá vào là một lần nổ Một lá vào là một lần nổ whole Ây à, chỉ hai máu Mẹ Rồi, ờ, rồi Ok đó Giờ tao chỉ cần bỏ được một con vào bàn nữa thôi mà mày thua rồi Lín đi em sự lợi hại của bào máu ui Chơi bài sinh này Toàn chơi bài bào, bào trụ Thế là mình cứ chọn ừ, chọn con ít mana mà cứ thả vào bàn ờ, Mỗi con thả vào là một nó là ok rồi Cộng thêm một tam nữa Còn bắn bốn rồi Uầy, nó khoái hết rồi không không có tầm nhìn nữa chụp tới Mình mất không mana Discard one of these Woodland Keeper Buộc em lá vào là bắn đây đi told her I just had to confess I got a crush on you, right in Long tan legs got me falling And I know, and I know we just Mùa hết mùi máu nào <coughs> Rồi Chùm ba lá búp vãi là bíu mỗi lá bắn được ba máu có thêm cái, cái đồ này cho bắn được bốn máu đừng sau cứ già mình bắn chết không phải xoắn nhẹ 5 máu đã 6 máu đã Ơ kìa Mình bị hóa chó rồi Mình bị con Lulu nó hóa chó rồi Mày ra bài tao bắn Tao bắn chết cụ mà luôn Kìa nó hóa chó suốt luôn ạ à. Thế lâu lấy đâu ra bài mà đánh chết ạ ô oh. vẫn, có cái điện nó vẫn không chống được à thế đó con này vẫn bị biến biến sóc li, liên tục rồi hào hào hào hào hào chết con chó mới được <laughs> mình cứ chơi tuyệt chiêu bào bào trụ này là ok này lulu nó hóa chó mình suốt ạ hay thực sự rồi ok ngon chưa Ui, cái này luôn không cái này triệu hồi đi <coughs> không thế để lá tung sau đi mất bốn à ôi quân nó luôn đi thì tu nó phát đấy là win luôn đánh nhau nhây nhưa làm gì nữa Stun luôn Oh, à, Lulu này khá là đơn giản Ban đầu nó có quả quả sóc hơi khó chịu một tí nền MVP